Wah, pipe. Malay salon, sang tiga senam ah. Mak aku sang sini bra. Gutka, gutka. Eh, ang lagi ni si sandeng man. Kung na kuang pay. Hoy, may ako ba nyo? Fuday lek fuday. Ano lang matik fuday ko jubo sa batay. Coach, mop ala halan dulay ni mo. Ning na to kom mo na mo lay. Hoy, may mo na ba nyo bra? Fugay bra, fugay. आंनालाय माथो मार मोनामो जाबाथाय खै पेके जाय नों हादै ब्रान माथो अबस्था गैला बिस थ्रिससो जायो ट्रेक्टरफोर जाबाथ' पन्सासफोरसो थांखायो गारदोलै गारदो गारदो नङाबा सेंग्रा बैसोआवनो हाथायफ्रा सेवजा जुगोन माथो बेदर जाग्रा मोसौआ गांसो जायो नामा दे दे दे दालाय मेदामा सोर स्करसो जानो दंबोयो बर्तमान दे दे दे ओमफ्राय नोंना बिदायालाय बिदाया Solbida bra. English me kada. Ang chalay de bu. Hoch kola lang bu. Ai, ka kan pito. Oh, ra thang go. Oi sa du le je ha. Malbara ba chinse, ayang kham da le hurbai. De bro, de de de.